À, thưa quý vị, việc à, phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư sao cho vừa an toàn vừa hiệu quả, đảm bảo cái mục đích đa dạng hóa để chúng ta có những cái nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho việc tự do tài chính lâu dài cho tương lai thì à, là rất là quan trọng. Chính vì thế cho nên là hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị về việc tìm hiểu kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, một trong những cái kênh đầu tư rất mới nhưng mà cũng đầy tiềm năng cho tương lai đối với các nhà đầu tư chúng ta. À, nội dung chính gồm có 3 phần như sau. một Trái phiếu doanh nghiệp. 2. So sánh trái phiếu doanh nghiệp và các kênh đầu tư khác. Và 3. Những vấn đề lưu ý khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tiên, trái phiếu doanh nghiệp là gì? Thì uh, trước tiên là xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp cần vốn. Thì họ có các cái phương thức có thể sử dụng như sau. Một là phát hành cổ phiếu tức là huy động vốn chủ sở hữu tức là mời gọi người ta vào góp vốn để làm chủ công ty cùng với những cái cổ đông cũ thì đây gọi là mời thêm uh, vốn vốn cổ phần cái cách thứ hai đó là đi vay vay ở đây thì người cho vay không phải là chủ của công ty mà người cho vay là cho công ty mượn cái tiền đó thì à, vay thì có hai hình thức chính một là vay từ ngân hàng thì ở Việt Nam từ xưa đến nay rất phổ biến cái kênh vay từ ngân hàng thì uh, tín dụng của toàn ngành ngân hàng Việt Nam tính đến hết năm 2020 đâu đó nó khoảng độ 11 triệu tỷ đồng 11 triệu tỷ đồng à, kênh thứ hai trong cái nhánh vay đó là phát hành trái phiếu để vay trực tiếp từ người dân vay ngân hàng tức là vay qua trung gian ngân hàng chính là trung gian huy động tiền của người dân và cho doanh nghiệp vay thì nếu phát hành trái phiếu tức là huy động trực tiếp từ những người dân người mua trái phiếu chuyển tiền đến với doanh nghiệp thì đấy là hình thức trái phiếu doanh nghiệp thì ờ, trái phiếu doanh nghiệp do phát hành và đây được xem là một cái hợp đồng đi vay của doanh nghiệp nó chính là hợp đồng đi vay của doanh nghiệp nhưng nó có một cái tên riêng gọi là trái phiếu doanh nghiệp tiếp theo à, trái phiếu doanh nghiệp là gì là một khoản vay có thể có lãi định kỳ hoặc là lãi cuối kỳ thì người phát hành trái phiếu sẽ là người đi vay và người cho vay chính là người mua cái trái phiếu đó mua cái trái phiếu đó vì sao lại vậy doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra tức là bán trái phiếu ra cho người dân người dân mua trái phiếu thì lại đưa tiền cho doanh nghiệp tức là doanh nghiệp vay tiền còn người dân cầm cái trái phiếu tức là cái trái phiếu nó như kiểu là cái chứng thư cái hợp đồng à ông vay nợ của tôi đó thì sau khi à, đến các cái thời điểm về nhận lãi nhận gốc thì người cầm trái phiếu người mua trái phiếu ấy đưa ra thì công ty bán trái phiếu thì phải trả lại lãi trả lại gốc đó giả sử công ty A muốn à, vay một 1.000 đô la trong 10 năm với lãi suất công ty A ấy, trả cho người cho vay cho người cho vay tức là người mua trái phiếu là 10% chẳng hạn thì người mua trái phiếu thì sẽ nhận được 100 đô mỗi năm trong vòng 10 năm tới vào năm thứ 10 thì họ nhận lại cái gốc 1.000 đô cộng thêm 100 đô tiền lãi của năm đó thì đấy là à, ví dụ về trái phiếu tức là có cái lãi suất à, về cơ bản là khá là đều đặn cho quý vị cho quý vị tiếp theo phân loại các cái trái phiếu thì trái phiếu ở đây phân loại theo các cái vấn đề như sau đầu tiên là phân loại theo chủ đề chủ thể phát hành thì thường có trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ thì trái phiếu chính phủ rồi là trái phiếu chính quyền địa phương tức là đây là trái phiếu nhà nước đấy của um, chính phủ đấy à, và của nhà nước tiếp theo là uh, bên cạnh hai cái trái phiếu này thì có thể có một số cái hình thức khác nữa tiếp theo thứ hai nếu phân theo lợi tức trái phiếu thì có các loại trái phiếu như sau trái phiếu có lãi suất cố định ví dụ như ở trường hợp trên tôi đưa ra doanh nghiệp phát hành 1.000 đô vay với lãi suất cố định là 10% một năm như vậy, mỗi năm người cho vay, tức là người mua trái phiếu sẽ nhận được 100 đô tiền lãi. Thì đấy gọi là cố định. Tiếp theo là trái phiếu có lãi suất biến đổi. À, thì ở châu Âu thì người ta hay dựa vào uh, một cái lãi suất gọi là LIBOR. LIBOR à, tức là lãi suất liên ngân hàng ở London ấy, các cái ngân hàng lớn ở châu Âu ấy thì người ta dựa vào cái lãi suất đó và người ta cộng thêm một cái biên nào đó còn ở Việt Nam thì thường người ta dựa vào cái lãi suất huy động của bốn ngân hàng lớn nhất bao gồm Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV và cuối cùng là ngân hàng Agribank. Ví dụ bốn ngân hàng ấy huy động với cái lãi suất cộng bốn đồng lại chia đều ra. Ví dụ bình quân là 6% đi. 6% đi thì người ta thường lấy cái đó và cộng thêm một cái biên khoảng 3% hoặc 4%. Thế là thành ra cái lãi suất trả cho người mua trái phiếu là như vậy. Vì sao nó là thả lỏng? Bởi vì cái lãi suất huy động của bốn ngân hàng kia nó sẽ tăng giảm liên tục theo cái cung cầu của thị trường. Cung cầu của thị trường. Thì khi mua cái lãi suất có lãi suất biến đổi này thì người ta không lo vấn đề là bị thiệt thòi hay là bị mất mát hay thế này thế kia khi có sự biến động về cái lãi suất biến động về lãi suất và thứ ba đó là trái phiếu có lãi suất bằng không thì tiếng Anh người ta gọi là zero coupon tức là trái phiếu này về cơ bản họ phát hành ra và đến cuối kỳ nhận đúng bằng cái mệnh giá đó nhưng mà hàng kỳ hàng năm chúng ta sẽ không nhận lãi suất và như vậy thì trái phiếu sẽ được bán thấp hơn với cái cái mệnh giá tức là cái giá ghi trên cái trái phiếu ấy ví dụ à, doanh nghiệp phát hành cái trái phiếu 1.000 đô 10 năm nữa mới trả lại và gốc luôn hàng năm không trả lại thì như vậy người mua sẽ mua giá thấp hơn so với giá 1.000 đô đó có thể họ chỉ mua với giá 500 đô 400 đô 300 đô thì lúc ấy tùy vào việc tính toán xem cái lãi suất cần bao nhiêu để hướng tới bỏ từng ý tiền hưởng một cái lãi suất nào đó và 10 năm sau nhận 1.000 đô thì nó gọi là zero coupon thì cái trái phiếu đó nó phù hợp với các cái công trình lâu dài à, khi người ta hàng năm trong quá trình xây dựng thì nó không có dòng tiền chẳng hạn thì nhưng mà gần cuối cùng thì người ta sẽ hoàn được toàn bộ dòng tiền từ việc bán toàn bộ dự án đi chẳng hạn thế thành ra người ta vay với cái uh, người ta phát hành ra cái hình thức này tiếp theo uh, theo phân loại theo mức đảm bảo thanh khoản à, thì có trái phiếu đảm bảo và trái phiếu không đảm bảo trái phiếu đảm bảo ở đây là gì tức là cái tổ chức tư vấn phát hành cho cái công ty phát hành trái phiếu ra đấy tức là họ phải có một trung gian tư vấn cho họ phát hành thì họ đảm bảo rằng họ sẽ mua lại chẳng hạn họ sẽ mua lại cho cái người mua tức là tôi đi mua trái phiếu chẳng hạn của tổ chức đó thì tổ chức ý đưa ra một cái cam kết ông phục ông có thể bán lại cho tôi bất kỳ lúc nào muốn chẳng hạn với cái giá như thế này A B C x y z thì khi đó nó an tâm cho tôi hơn nhưng mà ngược lại nếu trái phiếu có đảm bảo như vậy thì chúng ta lại nhận lãi suất nó thấp hơn bởi vì công ty bảo lãnh phát hành bán trái phiếu đó họ nhận rủi ro về mình dĩ nhiên họ phải ăn một cái phần lợi suất của nhà đầu tư cái phần thứ hai cái loại trái phiếu thứ hai đó là trái phiếu không đảm bảo tức là cái tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành bán trái phiếu cho chúng ta ấy, họ không quan tâm là ông doanh nghiệp kia phát hành ra trái phiếu đây có thanh toán được hay không mà họ chỉ quan tâm làm trung gian đấy ông mua tôi bán cho tôi ờ, lấy lại và tôi bán cho thế thôi thì loại trái phiếu này lãi suất thường cao hơn cao hơn thì hai cái loại này thì loại trái phiếu đảm bảo có bảo đảm đấy mua lại thì nó phù hợp với những người chưa có nhiều tích lũy về kiến thức hiểu về cái kênh đầu tư trái phiếu thế do đó họ làm thế cho an toàn còn trái phiếu không đảm bảo thì phù hợp với những người có kiến thức rất sâu rộng có thể đánh giá toàn diện được cái chủ thể phát hành trái phiếu như thế nào nếu khi họ đánh giá được là cái độ chắc chắn rất cao thì họ cũng sẵn sàng họ mua trái phiếu không đảm bảo bởi vì cái độ chắc chắn rất cao là doanh nghiệp ấy không bị làm sao cả và họ nhận được cái lãi cao hơn đó theo hình thức uh, trái phiếu thì có trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh đó vô danh ở đây tức là họ cứ phát ra một cái tờ ở trên đấy họ ghi là cái trái phiếu này là 100 triệu thế là ông nào cầm cái trái phiếu đó cũng là chủ của nó không ghi tên ai vào đó cả thì đến kỳ các ông cứ đem đến đây để tôi uh, trả ông lãi hoặc trả ông gốc đó trái loại tiếp theo là trái phiếu ghi danh tức là ghi đích danh ông A ông Phục mua trái phiếu này ghi tên luôn vào cái trái phiếu ấy đó thì đấy nó gọi là trái phiếu đích danh à, ghi danh hiện nay thì ở trên thị trường đa phần là trái phiếu vô danh và người ta thực hiện online hóa ở trên mạng rồi quý vị bây giờ mua trái phiếu rất đơn giản không cần phải đi đến cầm cái tờ giấy chứng nhận trái phiếu nữa mà đơn giản mở một cái tài khoản ở một công ty chứng khoán có cái nghiệp vụ mua bán trái phiếu thế nào quý vị kích vào đấy mua rất là đơn giản y như quý vị gửi ngân hàng vậy không khác gì gửi ngân hàng thành ra bây giờ đầu tư trái phiếu rất tiện và chính vì những hình thức đó cho nên nó là trái phiếu vô danh chứ không phải là đính tên được tiếp theo à, trái phiếu theo tính chất trái phiếu thì có các loại như sau trái phiếu có thể chuyển đổi tức là nó hay phổ biến cái trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu ví dụ à, quý vị xem trên các chương trình à, sắc tăng đấy họ thường là đưa ra một khoản vay cho doanh nghiệp mấy tỷ chẳng hạn à, kèm theo cái quyền chuyển đổi sau một năm nếu doanh nghiệp làm ăn tốt thì cái à, người cho vay cái doanh nghiệp startup đó thì có thể yêu cầu chuyển 10 tỷ thành à, 500.000 cổ phiếu của công ty chẳng hạn tức là chuyển từ chủ nợ thành chủ của công ty chủ sở hữu công ty đó thì đấy là trái phiếu chuyển đổi đó tiếp theo là trái phiếu có quyền mua cổ phiếu có quyền mua cổ phiếu đó tiếp theo là trái phiếu có thể mua lại đó tức là tổ chức phát hành ra họ muốn mua lại lúc nào thì họ mua lại Đấy, ví dụ thế có thể mua lại rồi à, so sánh giữa trái phiếu doanh nghiệp và các cái kênh đầu tư khác thì ở đây à, đầu tiên là kênh tiết kiệm sau là trái phiếu doanh nghiệp và ba là cổ phiếu thì ờ, lãi suất kỳ vọng à, ở năm 2021 này thì kỳ vọng gửi tiết kiệm khoảng 5 đến 6 phần trăm nhìn 6 phần trăm Trái phiếu thì khoảng 8 đến 12%, cổ phiếu thì người ta thường kỳ vọng cao hơn. Cao hơn bao nhiêu thì cái việc đó tùy vào việc thị trường cũng như là cái cái cái cái thuận lợi của nền kinh tế. À, về rủi ro thì gửi tiết kiệm thì khá là thấp về cơ bản thấp nhất. À, trái phiếu thì biến động à, theo lãi suất hoặc là biến động theo tình hình sức khỏe của doanh nghiệp thì nói chung là nó có rủi ro uh, cao hơn so với gửi tiết kiệm à, và nó lại thấp hơn so với cổ phiếu bởi vì cổ phiếu có biến động theo nhiều biến số của doanh nghiệp vĩ mô và những thứ bất thường mà chúng ta không thể dự báo được. Ví dụ như hồi tháng 3 năm 2020 đó chính là Covid-19 xảy ra. Tiếp theo về vấn đề thanh khoản thì gửi tiết kiệm là uh, về cơ bản là khá là thanh khoản. Tuy nhiên nếu gửi lâu dài thì nó lại kém thanh khoản. Đó. Uh, về trái phiếu thì nó cũng lại tùy vào từng loại trái phiếu Loại trái phiếu mà được niêm yết, được giao dịch rộng rãi hay được mua lại rất dễ dàng thì thanh khoản nó rất tốt. Còn trái phiếu nào mà phát hành lâu năm và không mua lại, tức là trái chủ phải cầm đến cuối cuối cùng hoặc là phải chuyển nhượng cho một ông XYZ nào đó không được niêm yết thì cái việc chuyển nhượng khá phức tạp và nó lâu, thậm chí là bị chuyển nhượng với giá thấp. Thì cái này nó tùy loại. Còn về cổ phiếu thì cái thanh khoản của nó rất cao. Rất cao trừ những cái cổ phiếu giáp những cổ phiếu lở những cổ phiếu không có thanh khoản ra còn lại các cái cổ phiếu khác quý vị muốn quý vị bán một lệnh là ra tiền luôn rất đơn giản là như vậy về kiến thức của nhà đầu tư đối với các kênh này cần phải trang bị như nào đối với tiết kiệm thì không cần trang bị nhiều à, người bình thường không tìm hiểu nhiều cũng có thể gửi tiết kiệm được bằng cách là quý vị có thể search trên mạng ghi là lãi suất gửi ngân hàng nào cao nhất Thế là người ta sẽ hiện ra cho quý vị rất nhiều các cái ngân hàng để quý vị lựa chọn. Nếu mà quý vị gửi với à, lại gửi với thời hạn dưới 6 tháng thì hãy lựa chọn lựa chọn ngân hàng nào lãi suất cao nhất, không cần phải an toàn. Nếu quý vị đã gửi đến 2 3 năm thì hãy lựa chọn những cái ngân hàng được đánh giá cao hàng đầu. Đầu tiên là các ngân hàng nhà nước, thứ hai là các ngân hàng đứng đầu bảng trong các cái ngân hàng tư nhân. Và tiếp theo, trái phiếu thì đối kiến thức yêu cầu đối trái phiếu thì nó ở mức trung bình nó nó cũng hơi cao một chút nó ở mức trung bình bởi vì sao bởi vì cũng phải nghiên cứu về tổ chức phát hành về doanh nghiệp về các điều khoản trái phiếu về tài sản đảm bảo và về cái dòng tiền của dự án vân vân ở trong đó còn về cổ phiếu thì kiến thức yêu cầu phải rất cao rất cao bởi vì cổ phiếu nó là phức tạp hơn nhiều phức tạp hơn rất nhiều ngoài việc lựa chọn các cái doanh nghiệp tốt này kia như trái phiếu doanh nghiệp thì họ lại còn phải liên quan đến đánh giá về định giá cổ phiếu đúng không ạ xu hướng rồi vẫn rất nhiều thứ khác nữa đó thì kênh trái phiếu đem lại cái lợi suất kỳ vọng uh, và rủi ro cao hơn gửi ngân hàng nhưng mà kém hơn cổ phiếu đấy tuy nhiên đây chỉ là cái đặc tính của ba cái kênh này nói chung thôi còn khi đi vào chi tiết từng kênh thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn rõ hơn bài bản hơn để đưa ra được những cái quyết định mang có cái tỷ lệ chiến thắng rất cao và lại an toàn tiếp theo những cái vấn đề mà cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có một cái rủi ro hiện hữu mà rất nhiều người lo ngại đó là rủi ro liên quan đến gọi là vỡ nợ vỡ nợ thì ở đây chúng tôi lấy ví dụ về cái trái phiếu ở Trung Quốc có vỡ nợ kỷ lục trong năm nay các tập đoàn Trung Quốc đang vỡ nợ trái phiếu trong nước với tốc độ khá là nhanh trong khi các nhà chức trách thì à, tăng cường lỗ lực à, đưa ra cái kỷ luật và minh bạch tài chính hơn trên thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới này chỉ sau của Mỹ thôi. Thì theo dữ liệu của Bloomberg thì tổng hợp năm nay các công ty Trung Quốc đã không thanh toán được lên đến 99,8 tỷ nhân dân tệ, tức là 15,5 tỷ đô. Đây quý vị có thể nhìn thấy đấy. Mới có đến tháng 4 trong vòng 4 tháng đầu năm mà nó đã vỡ nợ lên đến 99,8 tỷ nhân dân tệ, tức là 15,5 tỷ đô. Tức là nó gần gần bằng tới 70% so với năm 2019 và 2020 2019 và 2020 đúng không ạ và nó bằng tới hơn 80% so với năm 2018 nguyên nhân đến từ cái tình hình kinh tế khó khăn các cái doanh nghiệp bí bách quá và họ vay với cái lãi suất khá cao bên cạnh đó thì cái khả năng trả lãi trả nợ của họ không được tốt đúng không ạ dự án không được tốt không bán được đúng không ạ rồi là covid xảy ra vân vân rất nguy hiểm thì cái này là một cái vấn đề đáng quan ngại nhất đối với những nhà đầu tư trái phiếu vậy để giúp quý vị có thể có thể vừa đầu tư kênh trái phiếu này an toàn mà lại tránh được cái rủi ro vỡ nợ thì dưới đây chúng tôi sẽ tổng quan qua về những cái vấn đề cần lưu ý trực tiếp hơn trong cái đầu tư trái phiếu doanh nghiệp này à, đầu tiên là thời điểm để đầu tư trái phiếu thông thường để có lợi suất tốt thì người ta à, đầu tư vào thời điểm có kinh tế có dấu hiệu đi xuống thì khi đó kênh đầu tư cổ phiếu kém hấp dẫn lãi suất thì tăng cao thì kênh đầu tư trái phiếu trở lên hấp dẫn hơn và những cái thời điểm này thì mua thì rất là hợp lý với cái lãi suất tương đối cao tuy vậy mua vào thời điểm này thì cũng đồng nghĩa với việc là rủi ro của kênh các doanh nghiệp sẽ cao hơn về cái lo ngại về phá sản đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ đến đến bước tiếp theo đó là chúng ta lựa chọn doanh nghiệp phải kỹ càng doanh nghiệp để chúng ta mua trái phiếu ấy phải kỹ càng với bốn cái tiêu chí sau đầu tiên là cái lịch sử hoạt động và lâu dài tốt và tốt nhất là các doanh nghiệp này có niêm yết còn không niêm yết thì thông tin rất không minh bạch và chúng ta không nên mua đó à, và chúng ta cần phải xem cái việc kinh doanh của nó có lãi trong nhiều năm qua với cái hiệu quả ROE tôi nghĩ rằng phải trên 15% vì sao lại vậy? Vì khi phát hành trái phiếu, lãi suất người ta chịu đã trên 10% rồi. Đúng không ạ? Ngoài ra còn rất nhiều các cái chi phí liên quan nữa. Nhưng mà hiệu quả ROE lại không được trên 50%. Thì cho thấy doanh nghiệp này làm ăn kém hiệu quả. Thì cái biên an toàn, cái độ an toàn cho chúng ta mua trái phiếu nó không quá cao. Không quá cao, lưu ý là như vậy. Thứ hai là lựa, lựa chọn những cái doanh nghiệp đầu ngành. Vì sao lại vậy? Theo uh, uh, Philip Kotler và Philip Kohler ông vua marketing đấy và ông uh, Michel Porter thì 80% cơ hội trên thị trường là đến với những doanh nghiệp hàng đầu này. Vì sao lại vậy? Rất đơn giản. Ví dụ quý vị à, nói đến đi mua điện thoại chẳng hạn thì quý vị nghĩ ngay đến à ông thế giới di động. Đúng không ạ? Quý vị nói đến mua thép chẳng hạn, quý vị nghĩ ngay đến Hòa Phát. Quý vị nói đến mua sữa, quý vị nghĩ ngay đến Vinamilk. Đúng không ạ? Ngân hàng thì nói ngay đến Vietcombank đúng không ạ hay là quý vị ở nông thôn thì ngân hàng nói ngày thì là đến agribank thì như vậy là những cái cơ hội thường đến với những cái doanh nghiệp dẫn đầu và chính vì thế cho nên cái rủi ro về cạnh tranh về kinh doanh được giảm thiểu rất nhiều và chính những doanh nghiệp này là những cái doanh nghiệp bền vững nhất tiếp theo thứ ba là quản trị công ty thì à, quản trị công ty ở đây là gì đó là liên quan đến các cái hành xử của lãnh đạo doanh nghiệp đến văn hóa doanh nghiệp vân vân và nó phải được đánh giá cao trên truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và không có điều tiếng gì ở trên cái thị trường chứng khoán cả nếu nó có điều tiếng nói về cái việc à, không minh bạch hoặc là cái việc không fair thì chúng ta tránh nó ra và thứ tư là tài chính của doanh nghiệp ấy phải vững chắc với cái cổ tức là phải tiền là phải tương đối đều đặn hoặc và và nợ vay trên vốn chủ sở hữu phải tương đối thấp tốt nhất là phải thấp hơn 1,2 lần không được cao hơn bởi vì rất nhiều doanh nghiệp nợ vay rất cao họ không vay được ngân hàng nữa thì họ xoay sang vay trái phiếu tức là họ dồn rủi ro vào với người mua trái phiếu vì sao lại vậy vì doanh nghiệp có xảy ra chuyện gì thì các cái ông ngân hàng cho vay các ông sẽ được nhận tiền trước so với chủ của trái phiếu chúng ta phải lưu ý điều đó nếu quý vị không có nhiều kinh nghiệm như tôi đã nêu ở trên thì có thể lựa chọn đầu tư trái phiếu có cam kết mua lại của tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc mua chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu. Tiếp theo, à, chúng ta cần phải cân đối giữa lãi suất và rủi ro. Rất nhiều quý vị đầu tư chỉ quan tâm lãi suất. Ui tìm cho tôi cái lại cái trái phiếu này là nào lãi suất cao nhất để tôi mua. Nhưng mà thường thường lãi suất cao thì lại đi kèm với cái rủi ro cao. Tất nhiên có những trường hợp chúng ta tinh tế chúng ta có thể lựa chọn ra lãi suất cao mà lại rủi ro thấp đấy là hoàn toàn có đúng không ạ vậy thì trong cái vấn đề này chúng ta không chỉ nhìn lãi suất lưu ý là như vậy mà cần phải nghiên cứu kỹ về mục mục đích sử dụng cái tiền huy động của chúng ta để doanh nghiệp làm gì xây dự án nào đầu tư vào đâu và cái đó có an toàn không dòng tiền để trả nợ đến từ đâu có chắc chắn không thì khi đó chúng ta mới ra quyết định nếu những thứ này ok thì chúng ta chọn trong những doanh nghiệp đáp ứng được những điều kiện này doanh nghiệp nào có lãi suất cao nhất chúng ta mua đó tiếp theo về cái lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành thì cũng rất quan trọng thì chúng ta cần phải lựa chọn những người tổ chức rất uy tín do là việc hiểu biết này là một phần này tiếp cận thông tin này và đánh giá dự án của nhà đầu tư cá nhân của chúng ta khá hạn hẹp chứ không thể bằng các tổ chức được đúng không ạ kể cả chúng ta giỏi đi chăng nữa thì nguồn thông tin mọi thứ giấy tờ pháp lý này kia của dự án của tài sản đảm bảo đủ thứ chúng ta cũng không được tiếp cận thế do đó là chúng ta đánh giá rất là khó chính vì thế cho nên chúng ta phải lựa chọn cái đơn vị bảo lãnh phát hành và phân phối cái trái phiếu này có uy tín rất cao trên thị trường chưa từng dính những cái phốt nào liên quan đến vỡ nợ trái phiếu nếu chắc chắn nữa thì lựa chọn mua trái phiếu có cam kết mua lại như tôi đã trình bày ở trên à, trên đây là những cái trình bày sơ qua của tôi về cái hiểu kênh đầu tư trái phiếu đến với quý vị nhà đầu tư thì chúc quý vị có được những cái thông tin hữu ích cho cái việc ra quyết định đầu tư của mình. Xin chào